tất cả anh em thì ở ờ, trong cái clip này tôi muốn ờ, giới thiệu và cũng là ờ, chia sẻ cho anh em hiểu chi tiết về chiếc ví đổi bài trên thị trường hiện nay thì bây giờ tôi làm cho anh em xem một ván bài như này hiện tại trên tay tôi là cây AKK thì chỉ cần lướt tay qua chiếc ví này ví dụ chiếc ví này ạ tôi lướt tay qua thì sẽ biến thành ba cây k ngay lập tức này đây anh em nhìn này mình lướt tay qua đây thì tự khắc nó sẽ là biến biến mất cái án và thành ba cây k thì đấy là tác dụng của chiếc ví đổi bài thì cụ thể hơn trong cái ờ, chiếc ví này tại sao nó biến được cái bài như vậy thì à, tôi nói luôn là trong chiếc ví này nó có một cái cỗ máy cỗ máy này nó có thể đổi được các cái bài chứ không phải là biến thì đổi nó sẽ là như thế này như ván vừa rồi tôi đã cất cái app đi và tôi lấy ra cái ca thì đến một ván tiếp theo tôi chỉ có thể lấy ra cái app vì là cái app từ ván trước mình cất vào thì ván này mình sẽ lấy ra cái app bằng thao tác cũng như cũ thôi anh em chỉ cần lướt đưa cái quy vào và cái app nó sẽ đi ra thì bình thường anh em có thể là bằng cái thao tác đơn giản đưa cái phím phía dưới như này và cầm tay này một tay này đấy anh em chỉ cần đọc nước qua này cái là tự khắc nó ra ba thằng áp thì chiếc ví nó là chính là chiếc đồ mà có thể hỗ trợ anh em đổi nhanh như vậy đây tôi sẽ làm cho anh em xem này hiện tại trong chiếc ví này nó là cái quy thì bây giờ trên tay là cái áp anh em có thể nhìn này tôi lướt tay qua đây thì là cái áp này nó sẽ đi vào trong ví và đây anh em nhìn nhá thao tác này em tôi có thể cầm lên này cho anh em cùng nhìn này cái áp này tôi đưa đây này thì tự khắc nó biến ra cái quy này thao tác gần như mắt thường không thể nhìn được thì chỉ có những anh em nào được xem cái này thì mới biết này em thể nhìn đấy rất nó rất là nhanh này anh em nhìn này cái app này biến cái quy này cực kỳ nhanh luôn tốc độ thì thường như là mắt thường mình sẽ không nhìn được anh em nhìn nhá đấy đặt ra là ra, ra cái app này tôi đặt tiếp vào đây này thì nó lại ra cây quy này thì ta, chiếc ví này có tác dụng là đổi cây bài từ cái app sang cái quy từ cái quy sang app thì ván bài nào ván trước anh em cất cây gì vào thì ván sau anh em lấy ra cây đó thì ví dụ bây giờ hiện tại anh em đang có cây quy quy này ví dụ như mà ván bài anh em đánh liêu một con 5 điểm thì anh em sẽ lấy cái áp ở trong trong chiếc ví ra thì bằng cách là cất cái năm đi như này đấy anh em lưu ý nha đây là cây 5 bích nhá thì khi ta đổi ra cây quy cát đổi cây quy cát như này thì là cây 5 bích nó đi vào trong ví thì như vậy anh em chỉ có thể lấy được một cây 5 bích ở trong ví ra thôi anh em không thể biến tạo ra các cái khác được tôi ví dụ này anh em không thể nào mà biến ra ví dụ anh em đang có hai cái áp như này hai cái áp và một cái bốn thì anh em chỉ có thể đổi đổi cái 5 bích ở trong đây ra chứ không có cách nào mà anh em có thể đổi được đổi được cây cái ờ, áp để đổi cái bốn này thành cái áp được mà chỉ có thể đổi cái bốn thành cái năm thôi thì thế chính vì thế mà những ván bài có những ván bài như này thì anh em không có tác dụng với chữ ví mà chỉ có ván bài là ba bốn ba bốn áp như này thì anh em sẽ đổi chữ ví này đấy anh em đưa cái áp đưa áp xuống dưới và đổi ra cái năm thì bằng thao tác như này anh em cầm bài rất tự nhiên này anh em vuốt tay vào chiếc ví thì tự khắc nó thành cái năm đấy còn nhiều anh em bảo bảo bảo là nó nó cái trước nếu như đang đánh ví như bộ bài này mình đã cất một cây ờ, vào trong ví rồi thì bộ bài nó sẽ thiếu một tá bài nó chỉ còn 51 lá thôi đấy chỉ còn 51 lá thì người ta đếm bài người ta kiểm bài như này thì người ta sẽ biết là bộ bài này thiếu một lá nhưng trong thời gian kiểm người ta kiểm hai bốn này sáu này 8 này người ta kiểm như vậy thì rất là mất nhiều thời gian nhưng mà với chiếc ví này tôi chỉ cần không đến một giây là tôi đã có thể lấy chiếc lá bài rồi thì đây là cây bảy này tôi sẽ lấy lá bài ra anh em bằng cách này thao tác chạm đây cái thì là ra cái ra gát luôn thì mình không mất một giây để ra lá bài mà mình sẽ cho vào đây khi đó thì người ta đếm sẽ đủ vàng thì đấy là cái tác dụng của chiếc ví anh em sử dụng thì có thể có những dòng ví da màu lâu hoặc là màu đen tùy từng ờ, loại ví màu lâu màu đen đều có hết anh em nhé thì ví vẫn đựng tiền bình thường anh em có thể cho tiền vào đây hay là các giấy giấy tờ chứng minh bình thường đấy thì đây là những chiếc ví đồ bài mà tôi muốn giới thiệu cho anh em cụ thể hơn là chiếc ví này có thể hỗ trợ anh em đánh niêng này đánh ba cây này đấy đánh tất cả những trò gì tầm 3 lá bài đến 5 lá bài còn trong các trường hợp như đánh xâm đốc hoặc đánh tên lên thì chiếc ví này không có tác dụng lý do là người ta chia hết bộ bài và anh em đổi một cái bài thì nó không quyết định ờ, quyết định ờ, cái việc của anh em có thắng hay thua đấy nó chỉ hỗ trợ đánh ba cây anh em sẽ có bốn lá bài khi người ta chia ra ba lá bài như này người ta là 10 điểm nhưng anh em chưa được bốn lá bài thì anh em sẽ có tỷ lệ thắng hơn đấy anh em có thể lựa chọn anh em có thể bỏ cái 6 đi vào được 8 9 10 thì đấy là tác dụng của ba lá bài và bốn lá bài thì chiếc ví này chỉ có tác dụng là đổi các lá bài theo ý muốn đấy nó đổi siêu nhanh cho anh em thôi nghe tôi làm cho anh em xem này đấy biến mất này bây giờ mình đổi tiếp này cái gì này đặt đây cái này ra cái ad này đặt đây tiếp lại ra cái gì này rất là nhanh này đấy đổi này ra di này lại ra này em thấy chưa thì đấy là nó đổi cực kỳ nhanh tay mình không phải làm gì cả anh em nhìn có thể nhìn gát ạ à. đặt đây này thì ra cái gì này và đặt cái gì lại ra gát này tốc độ này gần như mắt thường chúng ta không thể nhìn được thì đấy là cái tác dụng của chiếc ví anh em nào muốn uh, mua chiếc ví thì liên hệ trực tiếp với tôi qua các số điện thoại trên màn hình đây thì tôi sẽ tư vấn trực tiếp tiếp cho anh em cái cách sử dụng cái ví cụ thể hơn cũng như là cách ra bài kiểu gì đấy cách ra bài như thế nào hay là cách cách um, cách dùng như nào cho nó hiệu quả dùng như nào cho nó thật kín đấy thì tôi sẽ hỗ trợ anh em tư vấn anh em nhé chào tất cả anh em